chỉ cần hơn 3 triệu là các bạn đã có thể sở hữu một smartphone với cấu hình rất là tốt để chơi game đó là chiếc Sony Xperia XZ3 và chiếc máy này đang sở hữu CPU là Snapdragon 845 RAM là 4GB bộ trong là 64GB và đây là sản phẩm đến từ ờ, thị trường Nhật Bản khả năng chống nước của nó vô cùng tốt luôn và hình ảnh kiểu dáng rất là đẹp các bạn cùng xem clip này để mình sẽ giới thiệu sản phẩm này nhá Sony Xperia XZ3 Vâng thì hiện tại bên mình là đang rất là sẵn hàng và bên mình hiện tại chỉ còn những cái màu này thôi Thì phiên bản Sony Xperia XZ3 này là nó gồm có bốn màu Đó là màu tím này, màu tím đỏ này, màu tím rượu vang, đỏ rượu vang ấy Đó, màu ờ, trắng, màu đen và cái màu xanh ngọc lục bảo nữa Màu xanh ngọc lục bảo rất đẹp, mình về thì hiện tại khách hàng bên mình đã đặt mua hết rồi Hiện tại bên mình chỉ còn màu tím này rất là nhiều này Màu ờ, đen và cái màu trắng này, màu trắng này cũng còn rất là ít thế nên là bạn nào đang đặt hàng online bên mình ấy thì các bạn thông cảm là còn mình chỉ còn những màu này thôi không còn màu xanh ngọc lục bảo nữa nha bởi vì mình nhận được đơn hàng online màu xanh ngọc lục bảo rất là nhiều rồi nhưng mà hiện tại đang hết hàng đó thì ngày hôm nay thì mình làm clip này thì mình vừa nói đến rồi mình sẽ giới thiệu sơ qua về chiếc máy mà xứng đáng trong tầm giá 3 triệu để các bạn mua bởi vì khi ra mắt cái sản phẩm này nó là đối thủ cạnh tranh của Samsung Galaxy S9 nên cấu hình của nó rất là cao đấy mình vừa nói qua rồi bây giờ mình sẽ nói lại đó là CPU là Snapdragon 845 RAM 4GB bộ trong 64GB và màn hình 2K và làm hình super à, làm hình AMOLED luôn làm hình AMOLED các bạn nhé đó màn hình 2K AMOLED rất là đẹp đây mình sẽ lật lên cho các bạn xem luôn thử này đó các bạn nhìn thấy nhá màn hình của nó rất là đẹp nhá đó rất tiếc là cái thời điểm đấy thì cái tràn viền của của của, của những chiếc máy Sony này nó vẫn không đạt cái mức độ mà hoàn hảo như của Samsung đó các bạn có nhìn thấy là cái viền ở bên trên ở bên dưới là khá là dày này đó những cái viền bên cạnh của nó cũng là màn hình cong tương tự như Galaxy S9 luôn đây là đối thủ cạnh tranh của Galaxy S9 mà mà hiện tại bây giờ Galaxy S9 mình đang bán mức giá là 4 9 và những chiếc máy này chỉ hơn 3 triệu các bạn có thấy xứng đáng để mua không chơi game của nó nói chung là tuyệt vời luôn đó pin viết các thứ của nó cũng khá là ổn bởi vì là cái dung lượng pin của nó 3.300 mAh các bạn nhá đó thì cái thời lượng pin của nó dùng khá là ổn bởi vì mình đã, mình đã test qua rồi mình chơi game liên tục cũng khoảng được 4 năm tiếng mà thời gian sạc pin của những chiếc, chiếc Sony này cũng có sạc nhanh thành ra sạc rất là đầy nhanh đầy luôn bên mình mua máy thì bên mình không có phụ kiện của Samsung Sony mà mình sẽ tặng cho các bạn là bộ phụ kiện sạc nhanh của Samsung nhá có tai nghe đầy đủ luôn đó thì cái sản phẩm này các bạn có nhìn thấy thiết kế nó rất là đẹp này rất là hiện đại thì nó đã bị lược bỏ cái chân cắm tai nghe 3.5 rồi thành ra là nếu mà các bạn mua thì thì cái tai nghe của nó sẽ là rất là khó mua đó thì các bạn nhìn thấy nhá đây màn hình của nó là màn hình AMOLED và nó có cong giống tương tự những chiếc Samsung luôn và nó sẽ cong hai mặt thế này nhìn qua chiếc máy thì rất là đẹp này đó mình chỉ tiếc cái là camera của nó là cái cụm camera này nó chỉ có một cái thôi chứ nếu mà hai ba cái những chiếc máy thời điểm bây giờ thì gọi là tuyệt vời đúng không đấy cảm ứng vân tay rất là đằng sau như này đó thiết kế của nó thì rất là đẹp nha mà sản phẩm này là sản phẩm của xuất ra và bán tại thị trường Nhật Bản tính về tính năng chống nước của nó phải nói là thật sự rất là tuyệt vời luôn mình phải nói thật là như vậy bởi vì rất là tin tưởng cái tính năng chống nước của những chiếc máy đến từ thị trường Nhật Bản bởi ngày xưa mình có kinh doanh Sony ấy thì những chiếc máy của Nhật Bản ấy thì khả năng chống nước nó sẽ bền lâu dài hơn là so với những sản phẩm bán quốc tế cái đấy là mình nói thật đấy bởi vì là bên Nhật người ta có cái phong cách là có là có văn hóa là văn hóa uh, giải trí ở nhà tắm nhỉ đó các bạn có thể xem một số phim GAV ấy, là nhà tắm là thường xuyên được lên chủ đề đúng không đó thì khi mà phải thường xuyên ở trong nhà tắm thời gian lâu dài thì người Nhật người ta sẽ đem những chiếc điện thoại người ta vào trong nhà tắm người ta sử dụng chính vì vậy là những chiếc điện thoại ở Nhật Bản là khả năng chống nước rất là tốt thì ngay từ đầu video này mình sẽ thử khả năng chống nước trực tiếp với các bạn xem với những chiếc máy 3 triệu nhá đấy nhá các bạn có thể nhìn thấy ở đây mình đang có một cái à, hộp đựng nước đó mình sẽ thả một chiếc máy vào đây đó, và mình mình sẽ chạy luôn AutoTune Max trong lúc chạy AutoTune Max thì mình nói sơ qua về à, tính năng những các thứ của cái máy này đây nha các bạn nhìn thấy nha đó thì mình sẽ sơ qua về AutoTune Max và cấu hình của nó cụ thể trên này cho các bạn nhìn nhá. đây đây là các phần mềm AutoTune Benchmark đánh giá điểm của những chiếc smartphone hiện tại bây giờ nó đang bị cấm rồi nó không có trên Google Play nhưng các bạn có thể đào ở trên Google uh, gọi là những cái trang của chợ đen ấy thì vẫn có đó thì ở đây là mình có thấy tên các bạn có thấy tên này Sony Xperia XZ3 này đó thông tin thiết bị sơ qua này thì đây là phiên bản của thị trường Nhật Bản của nhà mạng AO KDID thì phải đó thì nó sẽ là mã là 801SO và đây các bạn nhìn nhá Snapdragon 845 này Adreno 630 này độ phân giải màn hình là 4K cam à, 2K mình xin lỗi là 2K này camera sau là 19 megapixel đó RAM thì ở đây chúng ta có thể nhìn thấy là RAM 4 này uh, ờ, 100 à, 1866 Hz này MHz này và là 4 g bộ trong là 64 g đó bạn nhìn nhá và đặc biệt là sản phẩm này là chúng ta có thể lắp được thêm thẻ nhớ ngoài chứ không bị hạn chế thẻ nhớ ngoài và nó chỉ dùng được một sim nhá các bạn lưu là chỉ dùng được một sim thôi bởi vì Nhật Bản và các nước ờ, khác thì người ta không dùng hai sim giống như Việt Nam hay là Trung Quốc nó chỉ dùng được một sim thôi đó nha bây giờ mình sẽ chạy thử AnTuTu Max mà mình sẽ nhúng xuống nước luôn cho các bạn xem trong thời gian chạy đấy nha mình đã bắt đầu chạy rồi bây giờ mình sẽ nhúng xuống nước nhá. đó các bạn nhìn nha nước này đây mình sẽ để ở dưới nước cho nó chạy và mình sẽ chỉ các bạn cách kiểm tra nếu mà khi các bạn muốn mua những chiếc máy này là chuẩn như nào thì tất cả những chiếc máy này có khả năng chống nước thì nó sẽ có áp suất và rất là may không như iPhone là Samsung và những chiếc Sony này đều có khả năng test được áp suất là nó còn tốt hay là không đó thì đơn giản thôi khi các bạn nhận được chiếc máy này thì các bạn kiểm tra suất bằng cách như này nhá các bạn sẽ ấn cho mình cái tổ phím để test Sony ấy sao thăng sao thăng bốn hai ba thăng sao mình nhớ lại sao thăng sao thăng 73 78 423 thăng sao thăng sao đó thì nó sẽ vào cái màn hình gọi là service menu rồi nhá thì ở trên này là có cái phần service info này đó thì chúng ta có thể kiểm tra được firmware này kiểm tra được wifi này kiểm tra được uh, uh, thông tin về phần mềm thông tin về modem đó ví dụ ở đây đây là thông tin đấy đó. Đó, ờ, kiểm tra được sim có bị lóc hay không này nếu có được mở hay không thì tất cả những chiếc máy này bên mình đã mở mạng hoàn toàn như quốc tế rồi còn bây giờ mình sẽ kiểm tra áp suất để cho các bạn biết là tính năng áp suất cái áp suất của nó như nào nhá các bạn vào cho phần mình cái phần là service test này thì ở trong này các bạn có thể test được cả ứng test được à, phím là test được màn hình có bị điểm chết hay không này đó các bạn test được cả cái đèn led của nó là test được loa này còn mình không quan tâm đến những cái này nhiều bởi vì cái này các bạn mua thì các bạn test trực tiếp mình sẽ không hướng dẫn đâu nhé mình sẽ chỉ cho các bạn cách test xem còn nguyên áp suất hay không đó ở chỗ này này các bạn phải kéo dưới cái phần mà phần à, uh, ờ, breath sensor này ấn vào đây nhá thì các bạn nhìn thấy nhá đây là giống tương tự như Samsung này nó có sẽ có bốn số và một số phẩy ở đây thì khi mà các bạn ấn xuống nhá ấn tay xuống màn hình này đó thì các bạn nhìn nó nhảy lên nào đây mình sẽ coi lại cho các bạn nhìn nhá một đây là một không không không ba nhá đó mình ấn các bạn nhìn thấy nhảy loạn hay không nó nhảy càng nhiều thì áp suất của nó càng tốt đó các bạn không tin là áp suất còn đúng không thì các bạn tháo khai sim này thì khi tháo khai sim nó sẽ mất áp suất đúng không do dòng chống nước ở đây thì khi tháo khai sim là các bạn ấn thế nào nó không lên được đó các bạn nhìn đâu nó không thể lên được này đó nó không thể lên được nhá nhưng khi lắc cái xì vào nhá đấy. đó các bạn nhìn thấy không đấy là còn nguyên áp suất nhá thì nó làm được như vậy thì khi mua những chiếc máy này nếu test nó còn nguyên áp suất thì các bạn cứ yên tâm là một điều là gì một điều là máy còn nguyên bản nó chưa bị tháo máy nó còn nguyên bản nó chưa bị tháo ra nhé đó đây là cách test về máy này như thế thôi à, mình giới thiệu máy một phần và mình sẽ hướng dẫn các bạn cách test mua một phần đó thế đây là chiếc máy màu đen này các bạn có thể nhìn thấy tiếp ấy, là cái sản phẩm của Sony ấy, khi mà người ta hoàn thiện thì uh, Ờ, rất là buồn cười một điều ấy là bao giờ là cái phần kết nối giữa các lắp lưng và cái viền thì không bao giờ người ta làm khít cái này là có lý do người ta nhá các bạn có thể nhìn thấy hở này cái này có lý do người ta nhiều bạn khách hàng bên mình xem và cảm thấy như kiểu là nó không xịn đấy nhưng mà Sony có lý do của họ tất cả những cái dòng Sony ngày xưa mình bán cái Sony Xperia XZ Sony Xperia Z mình nhầm xin, xin lỗi là Sony Xperia Z cách đây tầm 7 năm 8 năm gì đấy mình không nhớ lắm nhưng lâu lâu về trước cái đời mà nó ra bắt đầu ra cái vuông vuông mà đẹp đẹp ấy thì sản phẩm đấy tự nhiên vỡ màn hình rất là nhiều luôn tự nhiên bị vỡ kính rất là nhiều luôn bởi vì là Sony có giải thích là trong quá trình sử dụng của điện thoại nó bị nóng ấy thì khi mà nó được dán khít quá ấy, thì có sự giãn nở trong trường hợp bị nóng hay là do thời tiết ấy thì nó sẽ xảy ra trường hợp bị chèn vào kính và bị vỡ chính vì vậy những sản phẩm về sau của Sony nó sẽ được làm hơi có vết hở như này, này đó như các bạn đi xem máy hay đi mua máy thì các bạn yên tâm là cái vết hở này là chuẩn hay không vấn đề đâu nhưng mà cái không chuẩn ở chỗ nào có nghĩa là các bạn sẽ lướt cho mình hết từ góc này đến góc này này xem có vết nào hở to hơn cái vết khác không nó không đều thì là những cái máy đấy thực sự là bị bung rồi đó nhưng mà rất may Sony có cách kiểm tra offset thì chúng ta cũng biết đấy những cái người thợ mà tay nghề rất là cao thì người ta sẽ không bao giờ người ta dán được áp suất mà gọi là như của hãng mình phải nói thật là như vậy gần như không bao giờ dán được đó thế khi các bạn đi mua máy thì các bạn cứ lựa là các bạn xem áp suất mà nó nhảy nhiều như vậy ấy, thì là các bạn chọn nhé là ngon nhất là nhất đó, mình nói thật với các bạn là như vậy đó cái test máy của Sony này mình thực sự là mình không còn phải nói nhiều đâu vì nó quá đơn giản rồi đó, về áp suất này xong là về hình thức bên ngoài xem có đẹp hay không này có hở hoác hay không này đó và những chiếc máy này ấy, trong vòng ba rưỡi thì chúng ta cũng gọi là quá hoàn hảo để nhận được những chiếc máy mà nguyên bản bởi vì sao Sony hiện tại bây giờ nó không sản xuất nhiều nữa chính vì vậy cái người bán hàng người ta thấy Sony nó không có khả năng để đem lại lợi nhuận cao người ta sẽ không dựng nhiều thế khi chọn những chiếc máy Sony là rất an toàn thế là mình giới thiệu cho các bạn biết là trong tầm 3 triệu để lựa chọn những chiếc máy nào ngon và an toàn thì các bạn có thể lựa chọn những chiếc Sony Xperia xz 3 này và bên mình hiện tại đang rất là sẵn hàng để các bạn đặt hàng nhé về cấu hình của nó thì các bạn yên tâm tính nữa chúng ta sẽ kiểm tra cái Antutu benchmark này liệu xem là nó có xứng đáng để chúng ta lựa chọn hay không cấu hình của nó bằng một chiếc Galaxy S9 nhưng liệu điểm Antutu benchmark của nó đủ cao hay không cấu hình của nó khỏe như vậy và thời lượng pin như vậy liệu máy nó có đủ độ bền hay không đến mấy năm rồi liệu còn chống nước hay không đó thì cái clip này là mình đã trả lời luôn cho các bạn hiện tại mình đang ngâm chiếc máy này và sản xuất khá lâu rồi tí mình sẽ rút ra và kiểm tra xem thời gian sản xuất của nó là bao nhiêu lâu mà khả năng chống nước hiện tại của nó vẫn còn Sony nó in luôn cái thời gian sản xuất ở trên máy đấy đó bây giờ mình sẽ thử ở trên à, cái nắp khai sim thì chúng ta có thể nhìn thấy nha thế là Sony thường thường nó sẽ có một cái khai thông tin ở chỗ khai sim này đó thì khi mua máy các bạn cũng nên xem cái này có chuẩn có đúng của máy hay không ví dụ như ở đây này nó có toàn chữ nhật này và cái quan trọng nhất là mình đang nói là cái này là nó có in ngày tháng sản xuất ví dụ ở đây nó là tuần thứ 42 của năm 2018 tuần thứ 42 thì nó rơi vào tầm khoảng tháng 10 nhỉ tháng 9 tháng 10 đó các bạn nhìn thấy không từ tháng 9 tháng 10 năm 2018 thì đến bây giờ nó tổng khoảng 3 năm 3 năm rồi, gần 3 năm rồi mà hiện tại khả năng chống nước và tất cả cái tính năng của nó rất là rất là hoàn hảo luôn. Và đây là sản phẩm được sản xuất tại Thái Lan nhé. Đa phần là sản xuất tại Thái Lan luôn. Đó các bạn nhìn nó Made in Thái Lan, ngày xưa Sony thì sản xuất tại Trung Quốc nhưng mà cái thời gian về sau ấy là Sony người ta đặt nhà máy tại Thái Lan và những chiếc máy này đa phần là sản xuất tại Thái Lan luôn khi các bạn đi mua máy nhá thì các bạn cũng nên lưu ý cái này này cái này cũng mình cũng hướng dẫn các bạn chọn mua có chuẩn hay không ví dụ các bạn xem cái model là 801 SO ở đây đó còn những model khác là sẽ in theo tên model thì các bạn có thể xem cái thông tin ở trên máy là có chuẩn hay không nhá là bằng cách là các bạn lại vào bên trong các bạn là vào cái phần mà mình vừa hướng dẫn các bạn ấn cái mã cốt hoặc các bạn vào phần ngay phần cài đặt này đó các bạn tìm cái phần cài đặt các bạn vào là các bạn có thể tìm thấy là liệu có chuẩn tên modem hay không nhá đấy nhá mình sẽ vào bên dưới cùng giới thiệu điện thoại này các bạn có thể nhìn thấy không 801 SO nhá thì đây là 801 SO là chuẩn những cái này đó số email thì nó in ở đây thì các bạn kiểm tra tiếp xem nó có email hay không đó đây này thông tin về email này nó 774 này đó ở đây chuẩn như các bạn nhìn thấy không đó chuẩn số email này chuẩn tên modem này thì nó mới là hàng chuẩn mà có đầy đủ thông tin ở đây còn nếu mà nó không có cái tem này này thì không chuẩn bởi vì tháo ra ấy rồi ok nhá thì uh, khi chạy Antutu bên mắt xong các bạn có thể nhìn thấy điểm của nó này đó mình vẫn cứ để ở dưới nước nha thì tất nhiên là dưới nước là chúng ta sẽ không cảm ứng được rồi đó đúng không ở dưới nước thì chúng ta sẽ không thể cảm ứng được nhưng mà chúng ta sẽ nhìn sơ qua chúng ta sẽ có thể thấy là điểm Antutu benchmark của nó là đạt đến 316.913 đó trong đó điểm CU cũng hơn trăm nghìn điểm GPU cũng là hơn trăm nghìn và cái tốc độ truy xuất của tốc độ truy xuất của của của RAM các thứ ấy thì nó là được 47.000 và nó đánh bại 18% người dùng khác mà khi ta sử dụng phần mềm này các bạn thấy không cái tốc, độ xử lý của chiếc máy có hơn 3 triệu này là quá là tuyệt vời luôn và cấu hình với cấu hình này ấy, thì rõ ràng là nó có thể ngang bằng san bằng với cả cái Galaxy S9 này hay là Xiaomi Mi8 này đó đúng không các bạn các bạn nhìn thấy nhá à, mình sẽ xem lại này đó, với hơn 3 triệu 3 triệu rưỡi bây giờ cũng có thể là mua được một chiếc Mi8 nhưng mà không thể nào mà đẹp được như chiếc máy này bởi vì bên nhật là gần như là người ta chưa sử dụng và bên mình có nhập về đây đó chân sạc vào nước này thoải mái nha chỉ cần thổi ra là chúng ta có thể sạc lại bình thường được đó các bạn phải nhìn thấy nhá đó với hơn 3 triệu nhúng nước thoải mái này không ảnh hưởng gì cả đó các bạn nhìn thấy nhá đây, mình sẵn sàng mình nhúng tất cả các dòng khác được luôn đó các bạn nhìn thấy không này thêm con này này bởi vì áp suất của nguyên bản mình sợ gì đâu đó tôi cho nó tràn hết rồi <laughs> đó đó thì cái máy này mình hôm nay mình sẽ giới thiệu sơ qua cho các bạn à, biết như thế thôi nhá mình chỉ giới thiệu sơ qua cho các bạn biết như thế thôi tại vì là uh, tại vì là sao tại vì là trong phân khúc 3 triệu thực sự là không có đối thủ nào có thể cạnh tranh được với những chiếc sản phẩm này thế nên là nếu mà các bạn muốn mua hàng cái sản phẩm này ấy, để về chơi game ấy, thì nó là lựa chọn tuyệt vời để mua hàng sản phẩm này thì các bạn có thể liên hệ cho bên mình theo số điện thoại là 0256526789 hoặc là 0888 8641 hoặc là trực tiếp vào website là mm.vn hoặc là các bạn có thể là còn mình trực tiếp vào video này thì mình sẽ uh, hướng dẫn các bạn cách đặt hàng cũng như là mình sẽ liên hệ với các bạn để các bạn uh, đặt hàng và mình sẽ ship COD toàn quốc cho các bạn khi nhận được hàng các bạn phải thanh toán nhá. Các bạn xem clip này thì hay thì các bạn chia sẻ clip này cho mọi người cùng xem để biết những chiếc máy như này và uh, cho mình một like để ủng hộ nha. Cảm ơn các bạn sẽ xem clip. Chào tạm biệt.